Dạ con kính chào cô Hồng Mai, chào bà Năm Santi, chào cô Tư Nữ Dự Bảo, chào cô Phúc Hạnh, chào Quang Thanh, chào cô Dự Thiện, chào Tina, chào An Nhiên. Dạ con xin chào cô Kim. À, chào Nguyên Như và Đạo Tràng. Dạ hôm qua cô có gọi cho con mà con uh, đi làm á cô có gì chiều nay con cho cô. Nha. À, à xin lỗi Như <laughs> cô bấm lộn. Ồ dạ hả cô già dạ. dạ xin lỗi nha dạ. chào ờ, cô Nguyên Như dạ chào xin chào chào đạo tràng chào cô cô tu nữ Diệu Bảo xin chào chào cô tu nữ Diệu Bảo chào cô Phúc Hạnh chào uh, cô Năm Sanh Ti chào Minh Như, chào cô Kim, chào An Nhiên, chào chị Diệu Thiện, chào Quang Thanh, chào Tina, chào Hồng Mai, chào Salawa, kính lễ cô tu nữ Diệu Bảo, kính chào đạo tràng. Dạ, xin nha chào cô à, Phúc Hạnh, xin chào đạo tràng. Dạ, còn kính để à, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng ạ. À. Mình ngày hôm qua sư làm ở ngoài sân sư bị bệnh quá hôm nay hy vọng là sư ok quý vị chào Nguyên Như, chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, con chào quý Nguyên Như ơi, cho cô hỏi, à, Nguyên Như làm ơn cho cô cái bát bọt của cái room mà thầy Kinh dạy bữa Chủ nhật lúc 7 giờ rưỡi ở Việt Nam đó dạy di diệu pháp về hành thiền đó Như. Ủa sư có thầy Kinh có dạy đó hả cô con không biết ạ. À. Để Ủa hỏi. sao nói như có vô học nữa mà ồ ừ, cái đó về hành thiền cái đó là di diệu pháp thôi tự ờ, cái đó là bài mới đó cô cái đó là giống thịt cái room nguyên như kỳ duyên thôi cô một một một room một đó là cái room này luôn đó à cũng cũng cái bát vọt giống vậy cùng một cái hết dạ con làm để cho mọi người khỏi lộn Ủa cái đó ờ, là thầy dạy riêng về hành thiền hay sao như vậy dạ không cái đó là lớp Phật ờ, lớp gì diệu pháp thôi tự gì đến cái khúc đó thôi à cái khúc đó hình như mấy kỳ rồi thầy có dạy rồi phải không dạ vậy rồi à vậy thôi cảm ơn như nha dạ, dạ. cũng dạ. tới giờ rồi dạ hello Fante how are you today your allergy is better Fante yeah yeah sa thu sa thu Hope we can start now. Dạ, con xin kính mời cô Phúc Hạnh ạ. À. Sa thú. Sa thú, sa thú, sa thú bút ta mang ghê na quan đề hàng ba đa bằng sầm qua ruột ta mang thể vô yo lý tô đồ số bút thơ khả mà tu tăng mà mang bút ta mang ghê na quan đề hàng thầm bằng cha đu vi thằng và rằng thầm mê yo lý tô đồ số thầm mô khả mà tu tăng mà mang Ua ta mang ghê na quan đề hàng sang khang cha đu vi to ta măng sang khe yo khali tô đô so sang khô khe ma tu tăng ma măng නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy phật Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyam pe buddhang saranang gacchami. Dutiyam bi bua thằng saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam pe dhammang saranang gacchami. Dutiyam bi dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam pi sangang saranang gacchami. Dutiyam pi sangang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranang gacchami tati dâm biết buốt thằng sa ra nàng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba mang cha Satyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang cha mi, Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba තතියම්පි සංගං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Saranagamana sampunnang Amaphante, dạ xin vâng. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh අදින්නාදානා වේරමණී සික් සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kami sumicca chara veramani sikkapadang samadhiyami. Tame sumicca Cha Vichachara Veramani Sikkha Ba Đăng Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada Veramani Sikkha Ba Đăng Samadhiyami Musavada Veramani Sikkha Ba Đăng Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramere majjapama dattana veramani sikkapadang samadhiyami. Suramere majjapama dattana veramani sikkapadang samadhiyami. Con vâng, xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. शरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං ආමපන්ත සීලේන සුගතින් යන්තේ සීලේන භෝග සම්පදා සීලේන නිබ්බුතින් යන්ති තස්මා සීලං විසෝදයේ A mát thành tê Dạ xin vâng Sa thú sa thú sa thú නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්දෝ විඤ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත් අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨ කෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදි තම්බෝ විඤ්ඤුහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං තරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංගෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංගෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංගෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංගෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ට පුරිස පුක්කලා ඒස භගවතෝ සාවක සංගෝ ආහුනෙයෝ පාහුනෙයෝ දක්කිනෙයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති සංගං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි මංගල සුත්ත ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහරති 제තවනේ අනාත පින්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්ත වන්නා කේවල කම්පං ජේතවනං ඕබාසෙත්වායේන භගවා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ටාසි ඒකමන්තං තිතාකෝසා දේවතා භගවන්තංගාතාය අජ්ජබාසී බහුදේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයුන් ආකංක මානාසුත්තානං බ්‍රූහි මංගලමුත්තමං අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතං මංගල බුත්තමං පතිරූප දේශවාසෝච පුම්බේච කත පුඤ්ඤතා අත්ත සම්මා පනිදිච ඒතං මංගල බුත්තමං බාහු සච්ඡංච සිප් පංච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතාච යාවාචායේතං මංගල මුත්තමං මාතා පිතෝ පට්ටානං පුත්ත දාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතං මංගල මුත්තමං දානංච ධම්මචරියාච ඥාතකානංච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානීයේ තං මංගල මුත්තවං ආරති විරති පාපා මජ්ජපානාච සංයමු අප අපමාදෝච ධම්මේ සුවේතං මංගල මුත්තමං ගාරවෝච නිවාතෝච සන්තුට්ටේච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්ම සවනං ඒතං මංගල මුත්තමං කන්තිච සෝවචස්සතා සමනානංච දස්සනං කාලේන දම්ම සාකච්ඡා ඒතං මංගල මුත්තමං තපෝච බ්‍රහ්මචරියංච අරිය සච්චාන දස්සනං නිබ්බාන සච්චි කිරියාච ඒතං මංගල මුත්තමං පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේ චිත්තං යස්සන කම්පති අශෝකං විරජං චේමං ඒතං මංගල මුත්තමං තීති ඒතාදිසානිකත් වාන සබ්බත්ත මපරාජිතා සම්බත්ත සොත්තිං ගච්ඡන්ති තං තේසං මංගල මුත්තමං තී ඒතේන සච්ච වංජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වංජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සත් වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං තී ධම්මපද පාලි පාප වග්ග verse number 121 and 122 මාපමඤ්ඤේත පාපස්ස නමන්තං ආගම් නමත්තං ආගමිස්සති උදබින්දෝ නිපාතේන උදකුම්බෝ පිපුරති පූරති බාලෝ පාපස්ස තෝක තෝකම්පි ආචිනං මාපමඤ්ඤේත පුඤ්ඤස්ස නමත්තං ආගමිස්සති උදබින්දු නිපාතේන උදකුම්බෝපිපුරති පූරති ධීරෝ පුඤ්ඤස්ස තෝකතෝ කම්පියාචිනංති À, thú xa thú xa thú pháp cuốn 121 chớ chơ khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người ngu chứa đầy ác do chấp chứa dần dần pháp cuốn 122 chớ chơ khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng tràn đầy người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần สาธุสาธุสาธุ Now we shall merits to Devas and to relatives. Akasatta Chabummatta Deva Naga Mahiddika Punyang Nuvanudantu Chirang Rakkantu Sasanang Akasatta Chabummatta Deva Naga Mahiddika Punyang Nuvanudantu Chirang Rakkantu Desanang ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤං අනුමෝදන්තු චිරං රක්칸තු මම් පරන්ති ඉදං නෝ ඥාතිනං හොන්තු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං නෝ ඥාතිනං හොන්තු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං නෝ ඥාතිනං හොන්තු සුකිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමාය ධම්මානු ධම්ම පටිපත්තියා බුද්ධං පූජේමි ඉමාය ධම්මානු ධම්ම පටිපත්තියා ධම්මං පූජේමි ඉමාය ධම්මානුදම්ම පටිපත්තියා සංගං පූජේමි ඉදං මේ පුඤ්ඤං ඉදං මේ සීලං මග්ගඵලා ඥානස්ස පච්චයෝ හෝතු ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක් කයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු සාදු සාදු සාදු sa thú sa thú sa thú do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đất tất cả chư thiên nhất là đức trời đế thích cùng tứ đại thiên vương chư dạ xoa càng thác bà Long Vương cùng các đức Diêm Vương, các loài ngã quỷ, phi nhân, Atula ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh, thoát khỏi mọi sự đau khổ và được an lạc lâu dài. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin thành kính dân đến tất cả các bậc thầy tổ, đến thân bằng quyến thuộc còn đang tại tiền cùng tất cả các bạn đạo. Xin cho chư vị được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ thân tâm thường lạc và được hưởng cảnh quả phước nguyện, phước như ý nguyện. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp đã quá quảng, cầu mong cho các vị ấy được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn, chừng nào chưa đạt thành ý nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho chúng con tái sanh bằng tâm tái tục tam nhân. Tối thắng nguyện cho chúng con được luôn luôn và lúc nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn để tu tập và hiểu được tam tướng vô thường, khổ vô ngã ngay trong lúc chúng con đang hành đạo. Chúng con xin cúng dường, tôn kính cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Chúng con xin tôn kính cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Chúng con xin tôn kính cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo lần thứ nhì lần thứ ba gia sự phước báu chúng con xin cầu an đến ngày kiếp báp ban nhô kim triệu sanh ngày 5 tháng 12 năm 1930 Lê Minh Tâm sinh ngày 26 tháng 10 năm 1979, Trần Hoàng quanh sinh ngày 2 tháng 3 năm 1968, Trần Lê, Trần Ly E sinh ngày 17 tháng 6 năm 73, Lê Quý Trung sinh ngày 3 sinh tháng 3 năm 71. Đặng Quang Dũng sinh ngày 20 tháng 10 năm 65. Trinh Lê sinh ngày 5 tháng 5 năm 1975. Alice Che Bách Đen sinh ngày 5 tháng 4 năm 2018. Trí Định sinh ngày 20 tháng 5 năm 1962. Hình Thị Thanh Hương sinh ngày 22 tháng 4 năm 1959, Nguyễn Ngọc Hải sinh ngày 18 tháng 3 năm 1957, Lâm Thị Mỹ Diệp sinh năm 20, ngày 26 tháng 2 năm 1958, Nguyễn Ngọc Phú sinh ngày 21 tháng 3 năm 1955, Trịnh Thị Sáu sinh ngày 30 tháng 4 năm 1955, Nguyễn Ngọc Đăng Khoa sinh ngày 22 tháng 2 năm 1984, Vương Thị Tuyết sinh ngày 7 tháng 3 năm 19 Nguyễn Quang Ba mất ngày 5 tháng 8 năm 2021, Lê Thị Ấn mất ngày 5 tháng 8 năm 19 năm 2021, Nguyễn Thị Ba mất ngày 12 tháng 8 năm 2021 và cầu mong xứ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung được qua nạn dịch Covid này.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 Sa thú, sa thú, sa thú. Sa thú, sa thú, sa thú. Thank you, Fante. Thank you, Go. Thank you, everybody. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con kính cảm ơn cô ờ, Phúc Hạnh. Kính chào đạo tràng.